Thì thưa đại chúng, quả thật, cái tâm chúng ta hết sức là linh hoạt, cho nên gọi là tâm linh. Mới gọi cái tâm chúng ta là tâm linh. Nhưng vì tâm của chúng ta nó vô hình, vô tướng, cho nên thật sự chúng ta có thể học được, có thể luyện được, có thể rèn được, giống như đất. Ừ, thưa đại chúng, vậy đấy, giống cái phẩm chất của đất như vừa rồi không không thù giận và không oán hờn không thương ghét chúng ta có thể luyện được rèn được Đấy. vì cái tâm chúng ta nó không hình tướng kính thưa đại chúng à, chúng ta luyện hay chúng ta sửa một cái có hình có tướng rất vất vả và khó ví dụ một thanh sắt mà chúng ta uốn nó nó là một cái vật chất có cái độ liên kết có hình tướng chúng ta uốn một thanh sắt ấy, uốn mãi uốn mãi nó mạnh quá nó sẽ đứt à, nó sẽ gãy à, đấy à, không phải uốn mãi được đâu nó sẽ gãy nó hỏng mất cho nên những cái vật mà nó đã có hình thù rõ ràng chúng ta sửa nó thì sửa được phần nào thôi à, chứ không phải là chúng ta có thể sửa thoải mái được đâu có bảo vì nó đã có định hình sẵn rồi à, những vật đã có hình có tướng rồi ấy, sửa nó khó chứ không phải dễ ừ, rất là khó uốn được nó khó chúng ta muốn sửa nó thế nhưng cái tâm của chúng ta nó vô hình cho nên thực sự là có thể uốn được nó nếu chúng ta nắm bắt được nó ừ, nếu chúng ta nắm bắt được tâm tuy nó vô hình nhưng mà lại có thể nắm bắt được nó vô hình thì lại phải dùng cái vô hình mà nắm nó chứ không thể dùng cái hữu hình mà nắm cái vô hình được đại chúng hiểu không nào <laughs> Đấy, giống như gió chúng ta có thể dùng cái, cái gì để mà nắm được gió đâu Đấy, không thể nắm được nó lại phải dùng cái, cái vô hình để nắm gió ừ, rất là đặc biệt đó. thế thì cái tâm chúng ta cũng thế chúng ta không dùng cái gì hữu hình để bắt được cái tâm cả mà chúng ta phải dùng cái vô hình đó là dùng tâm chúng ta dùng trí chúng ta để mà nắm lấy cái tâm này và nắm được nó thì sẽ sửa được nó luyện được nó mà nó đã vô hình thì luyện kiểu gì cũng được đại chúng thấy không nhưng cái mà nó, nó, nó vô hình giống như nước á, nước cũng là một cái dạng vô hình nó không có định hình gì cả cho nên ấy, nước nó có thể thành rất nhiều hình thù ở à, ống thì dài ở à, bầu thì tròn à, đấy là nước đấy chúng ta cũng biết có thể ở à, nhiều hình dạng khác nhau cho nên thực sự tâm chúng ta vô hình nếu chúng ta nắm được nó chúng ta có thể luyện nó thành rất nhiều hình khác nhau thành rất nhiều các cái công dụng khác nhau. Đấy là sự thật, cái hay của tâm như vậy. Vì nó vô hình cho nên nó biến hóa thiên hình vạn trạng. Còn những cái đã hữu hình rồi thì chỉ gần như là nó chết cứng ở đấy thôi. Đấy. Thế này chúng giống như cái máy ảnh này chẳng hạn, máy quay phim này, bây giờ sửa mà chúng ta bóp nó nhiều quá, lắn nó nhiều quá, nó hỏng mất. À, uốn nắn nó hỏng đi mất ừ. nhưng mà tâm chúng ta vô hình là chúng ta có thể sửa nó được uốn nắn nó thoải mái mà nó không hỏng đâu <laughs> nó vì nó vô hình không sợ nó hỏng và kính thưa đại chúng chúng ta đều biết là cái càng vi tế thì lại càng mạnh cái càng thô thì lại càng yếu đất và đá chúng ta nghĩ là cứng là rắn phải không người ta bảo rắn như đá cứng như đá cho đến thép đi chăng nữa nhưng thực sự mà nói đất và đá lại còn thua nước nước nó rất là mềm mỏng rất là nhỏ nhiệm thôi từng giọt nước từng phân từ nước rất bé nhưng mà nước nó có thể soi thùng đá hoặc là nước một cuốn là cuốn hết tất cả cả đồi cả núi có khi là cũng bay đi sức của nước đấy, đấy chúng ta đã thấy sóng thần rồi đấy <laughs> không trôi hết tất cả nó mạnh không đấy thế gọi là nhất thủy nước rất là khủng khiếp nhưng nước nó rất là nó không có hình thể gì cụ thể nhưng nó lại rất là mạnh Đấy. anh thưa đại chúng à, mạnh hơn cả nước nữa đó là gió gió còn mạnh hơn nước nữa gió lại còn không có hình thể như nước nữa cơ còn không nhìn thấy nó nước mình còn nhìn thấy à, nhưng gió rất mạnh thưa đại chúng đấy gió có thể dựng nước lên à, hoặc có thể cắt nước ra được ừ, thổi mà giạt nước ra được mà gió cũng có thể thổi bay cả núi cả núi đấy, đấy thưa đại chúng đấy. cho nên chúng ta trong các cái, cái, cái, cái tai nạn sau này á nhà phật có nói là có cái kiếp gọi là phong tai là gió có thể thổi bay cả núi tu di thổi tan nát kể cả cái, cái địa cầu này đến cái kiếp phong tai là thổi tan hết luôn thành bụi hết thưa đại chúng chúng ta thấy khủng khiếp không Đấy, rất là khủng khiếp chứ không phải không ừ. không phải chuyện thường Thế thì chúng ta thấy càng đến cái vô hình nó càng mạnh. Nhưng mà gió như vậy chúng ta vẫn còn mường tượng hình dung ra nó. Cái tâm chúng ta vô hình hơn nữa thì tâm chúng ta thực sự mới là một cái năng lượng cực kỳ mạnh luôn. Đại chúng phải thấy như vậy. Cho nên ai mà điều phục được tâm, chế ngự được tâm thì người ấy có cái năng lượng cực kỳ lớn. Lớn nhất đấy, thưa đại chúng, chứ không phải chuyện thường. Đó. Đại chúng thấy Càng vô hình, càng nhỏ nhiệm, càng mạnh. Cũng giống như điện, đại chúng thấy, điện có ai nhìn thấy đâu, nhưng sức của điện nó rất là mạnh. Đại chúng không? Điện cực kỳ mạnh luôn, không phải chuyện thương. Đó. Cho nên chúng ta thấy đừng nghĩ cái gì mà, mà to đã là, là mạnh đâu. Nó càng nhỏ nhiệm, càng vi tế thì sức mạnh nó càng lớn. Thế cho nên tại sao Đức Phật mới nói là các ông mà chế ngự được tâm, ấy, các ông thì các ông có sức mạnh lớn người tu chúng ta biết được cái năng lượng của tâm nó vĩ đại đến như vậy nó là năng lượng lớn nhất trong cái vũ trụ này chúng ta phải làm sao chiết phục điều phục được tâm để chúng ta sử dụng được cái năng lượng vĩ đại này ừ. thế thế này chúng giống như các bậc đại thánh phải không? như ngài mục kiều liên ngài ngài nói rằng nếu ngài chỉ cần chỉ cần di chuyển cái ngón chân của ngài thôi là có thể cả cái núi tu di xoay tròn luôn Ờ, đấy, ngài duỗi ngón chân một cái thôi là cả núi tu di xoay tròn ngay hoặc là ngài có thể giơ tay ngài kéo mặt trăng xuống ừ, thế đại chúng thế cái sức mạnh nào ừ, cái sức của ngài ngài là cái người mà đã điều phục được tâm rồi làm chủ được tâm rồi đấy mà có sức mạnh đến như vậy các cái chuyện các bậc thánh người ta hiển hiện thần thông thời đức phật thì rất là nhiều cái sức mạnh ấy là vô cùng lớn vô cùng lớn. Cho nên khi mà mà nắm bắt được tâm mà làm chủ được tâm rồi thì thưa đại chúng chúng ta làm chủ được một cái cái năng lượng lớn nhất của cái vũ trụ này. Cho nên thực sự mà nói nếu sức mạnh của Đức Phật thì nó vô cùng lớn. Ừ. Trong kinh còn nói các vị đại Bồ Tát ấy, có thể cầm cả những cái tinh cầu của chúng ta như này, cả trái đất này này, các ngài quăng đi xa, quăng đi xa hàng gọi là hàng vô số thế giới quăng đi xa hàng vô số thế giới mà chúng sinh vẫn không hay biết gì cả. Đấy không? Cầm cả cái trái đất này mà quăng đi, chúng ta vẫn không biết gì, quăng đi rất xa mình không biết. Cả cái thái dương hệ của chúng ta các ngài cũng quăng đi được hết. Ấy. Ừ. Hoặc là nhét tất cả cái thế giới này vào trong cái, một cái lỗ chân lông của các ngài thôi mà chúng ta cũng không hay biết gì muôn loài sống cho đến thủy tộc ở dưới nước cũng không hề biết gì mà chúng ta chui vào cái lỗ chân lông của các ngài thì không biết trong kinh điển đức phật dạy thế đấy nên cái năng lực của các ngài nó vĩ đại đến như vậy nghe không cực kỳ vĩ đại khám phá cái năng lượng này này nó mới là vĩ đại chứ còn sức gió sức nước <laughs> chứ thua gì cả năng lượng mặt trời chứ thua gì cả mà năng lượng của tâm này này nó mới là vĩ đại đó đức phật biết ngài đã khám phá ngài đã sử dụng được nó nghe không? Vấn đề giờ Ngài là muốn tất cả chúng ta ai ai cũng có thể rèn luyện, tu dưỡng để cuối cùng làm chủ được cái năng lượng này. Đó, cái đó mới là điều quý. Cho nên ấy, trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, người trị thủy thì dẫn nước, kẻ làm tên, nắn tên, người thợ mộc thì uốn gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Nghe không? Ngài đưa ra cái ví dụ là người trị thủy cái người mà làm về về thủy nông đó, là người ta dẫn nước được về đồng ruộng để phục vụ sản xuất và à, nuôi trồng sản xuất. Người ta biến cái nước từ cái nước mà nếu không biết đưa nó về thì nước cái chảy đi vô dụng, không tác dụng. Ta đưa được về, đắp đê, đào mương, đào hào để dẫn được nước về để làm lợi ích cho mọi người. Rồi kẻ làm tên thì biết nắn cái tên, uốn và nắn cái tên để cho nó, nó cứng, nó chắc và vót cái tên để cho nó nhọn để sử dụng vào cái việc của mình được. Người thợ mộc thì uốn gỗ, gọt, bào gỗ để cho nó ra cái vật dụng mình mong muốn. Như vậy chúng ta thấy chúng ta làm được rất nhiều việc ở bên ngoài, uốn nắn mọi việc, mọi vật được. Nhưng mà chúng ta thì quên đi mất không ai nghĩ đến uốn nắn cái tâm mình nghe không đấy à, chùa mình à, dưới xưởng mộc mấy chú thợ mộc rồi xưởng cơ khí mấy chú cơ khí uốn nắn rất nhiều phải không? ngày hôm nay uốn cái hình con này ờ, sản xuất ra cái khung nọ khung kia ban trang trí khánh tiết ban cây cảnh chùa mình làm rất nhiều các hình thù khác nhau nghe không? À, chế tạo rất nhiều thứ nhưng có mấy ai nghĩ rằng mình phải quay về mình uốn nắn cái tâm mình không không mấy ai nghĩ nghe không? cho nên ở đây đức phật dạy bậc trí phải nhiếp tự thân nhiếp tự thân tức là phải điều phục tâm mình đấy tự nơi thân mình tức là điều phục cái tâm mình quay về điều phục nắn cái tâm của chúng ta cái bậc trí là phải phải như vậy à, người phàm thì chỉ biết uốn và nắn những cái vật ở bên ngoài nó méo thì nắn cho nó tròn à, nó cong thì nắn cho nó thẳng những vật ở ngoài còn chưa từng nghĩ là uốn và nắn cái tâm của mình cái tâm của mình nó cũng cong nó cũng méo nó cũng sần sùi nó gai góc ta không từng nghĩ đến uốn nắn gọt rũa nó bây giờ phải quay về nắn gọt uốn rũa nó nghe không để làm sao đó cho nó tròn nó thẳng vào wow. ừ. nó đẹp đẽ đó thì bậc trí là phải phải nhiếp tự thân nhiếp tự thân tức là uốn nắn cái tâm này điều phục cái tâm chúng ta đấy đấy là bậc trí thưa đại chúng và đại chúng biết rồi à, như thầy phân tích đấy nếu chúng ta uốn nắn được cái tâm chúng ta thì chúng ta sẽ làm chủ được một cái năng lượng rất là lớn năng lượng của tâm là lớn nhất không có cái gì bằng tất cả các cái loại năng lượng trên vũ trụ này phải không? không có cái nào bằng năng lượng của tâm đâu thưa đại chúng lớn lắm lớn lắm